cái kênh bình luận viên hút lúa của mình nha thì ngày qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa ý và anh thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm mã kèo là ý và tài thì anh em cũng đã hòa mã kèo này nha và cái mã kèo bồ đầu nha thì mình cho anh em nằm dưới thì anh em cũng đã húp cái mã kèo này và cái mã kèo thằng Slovakia thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là đội chủ nhà Slovakia thì anh em gãi mã kèo này nhưng mà anh em ăn được bầu đầu nha kèo dưới bầu đầu nha thì anh em cũng vẫn không lỗ nha và anh em lãi được cái kênh bên cái kênh hai lúa số kèo của mình nữa nha thì hôm nay mình sẽ vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em giữa cái trận của Tây Ban Nha và Na Uy diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 26 tháng 3 nha anh em. Thì hiện tại trên bảng ship bảng um, vòng bảng của thằng uh, Tây Ban Nha này thì có um, Tây Ban Nha, Na Uy nè, Scotland nè và thằng uh, thằng gì đó anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì à, bên phía Tây Ban Nha trước nha anh em Tây Ban Nha thành tích gần nhất của Tây Ban Nha thì trong cái Dòng bảng của World Cup thì anh em thấy Tây Ban Nha trận đầu á, Tây Ban Nha ăn Croatia với cái tỷ số là Croatia nha anh em, Costa Rica với cái tỷ số là 7-0 và hòa thằng Đức với cái tỷ số là một điều. Còn thua thằng Nhật Bản với tỷ số 2-1 thì thua hòa với Maroc luôn anh em. Thì anh em thấy Tây Ban Nha trong cái dòng bảng World Cup thì Tây Ban Nha có một cái sự thất bại rất là ê chề nha anh em còn bên phía Na Uy Na Uy thì không có được vào à, đá World Cup nhưng mà Na Uy có cái phong độ cũng đang rất là tốt trong những trận giao hữu gần đây nha anh em thì à, trận giao hữu gần nhất thì Na Uy đã thắng Ireland với cái tỷ số là 2-1 và hòa thằng Phần Lan với cái tỷ số là một điều thì anh em thấy trong cái lần gần nhất của thằng Na Uy thì Na Uy đang có cái phong độ cũng rất là tốt nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà đối đầu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 à, trận này anh em nên nằm thằng Na Uy được chấp 1.5 cho mình nha thì à, còn tỷ lệ kèo góc vì trận này Tây Ban Nha nó chấp với mã kèo là góc là hai nha anh em và tài góc là 9.5 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã hình như là Tây Ban Nha chấp tới 2.5 lần nha anh em thì tới cái lúc mà nó có cái đội hình chính thức ra sân thì cái tỷ lệ kèo gốc nó sẽ cập nhật chính xác hơn thì hiện tại bây giờ mình nhận định trước trận đấu nên nó chưa có cái tỷ lệ kèo chính xác nhưng mà anh em nên nằm cái mã là thằng Na Uy được chấp gốc thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử của hai này đối đầu cho tất cả anh em xem nha trận gần nhất là một điều trên ờ, sân nhà của thằng Na Uy nha anh em đây thì trận đó là một điều mà cái trận đó thằng uh, Tây Ban Nha chỉ chấp với cái mã kèo là một anh em chấp với mã kèo là một trái nhưng mà anh em thấy cái đội hình lúc đó ra sân của thằng bên phía Na Uy thì chưa có sự góp mặt của thằng Hà Lan luôn anh em mà nhưng mà thằng Na Uy vẫn giữ được cái tỷ số là một điều tuy nay có thêm một vài cầu thủ trẻ của Na Uy giống như Hà Lan rồi các kiểu thì um, cái trận này thằng Tây Ban Nha chấp với cái mã kèo 1.5 thì anh em thấy um, có thể vào cái mã kèo thằng Na Uy được chấp 1.5 được nha tại Na Uy này rất là lên cơ trong những trận gần đây nhất nha nè thì anh em thấy hai thằng này đá thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã là tài thẻ được nha anh em thì trận gần nhất của hai này đá tới 6 thẻ vàng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha thì anh em thấy um, đây rất là nhiều thẻ vàng hai này giống như mà ngang tài ngang sức đá với nhau thì um, có thể là rất là nhiều thẻ vàng hai thằng thằng nào tính cũng nóng hết anh em thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha còn gốc thì trong cái lần trận đó gần nhất thì anh em thấy thằng Na Uy tới 6 quả gốc nhưng mà bên phía thằng bên phía cái thằng uh, Tây Ban Nha chỉ có ba quả gốc thì ờ, tại vì thằng Na Uy này chi đá cái đội hình là chiên hướng về đá hai bên cánh nha anh em chiên hướng về đá hai bên cánh thì bởi vậy gốc nó rất là nhiều bởi vậy mình mới khuyên anh em được nằm cái trận này anh em cứ nằm vào thằng Na Uy được chấp gốc cho mình anh em nằm thằng Na Uy được chấp gốc và anh em nằm thêm cái mã kèo mà Na Uy được chấp 1.5 luôn thì anh em thấy trong cái lịch sử gần nhất của hai thằng này thì ờ, thằng Tây Ban Nha nó thắng cách biệt dữ lắm chỉ từ một bàn thì mà lúc đó là cái đội hình chưa có Haaland và các cầu thủ trẻ của thằng uh, à, Na Uy nữa anh em hiện tại bây giờ Na Uy đang có rất là nhiều các cầu thủ trẻ thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đầu tư vào cái mã kèo là thằng uh, à, Na Uy được chấp 1.5 thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao nha thì đó là cái phần nhận định của mình trong cái trận đó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 trong nhóm của mình ngày hôm qua mình à, cập nhật kèo trong nhóm cho tất cả anh em nha đây anh em thấy hồi qua trong nhóm của mình thì à, mình gửi cái kèo đầu tiên cho tất cả anh em là cái trận khai mạc dòng loại Euro nha anh em đó là cái trận của thằng à, Kazakhstan và thằng à, Slovenia thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã trên nè tài nè rồi trên hiệp 1 nè thì anh em đã húp cái trận này full với cái tỷ số là 21 thì anh em húp full cái trận đầu tiên khai mạc. Thì mình chủ yếu kêu anh em mạnh tay vào cái trận đầu tiên khai mạc là anh em cũng đã húp full được cái trận đầu tiên rồi nha còn cái trận của thằng Đan Mạch và thằng Phần Lan thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Đan Mạch và nằm tài luôn nha anh em đây anh em thấy mình cho tất cả anh em nằm thằng Đan Mạch nè thì Đan Mạch hiệp 1 này anh em húp full được ba cái mã kèo của thằng Đan Mạch nữa là anh em thấy anh em húp được hai full hai mã kèo tới cái mã kèo của thằng à, Bồ Đầu Nha thì mình cho tất cả anh em nằm dưới nè nằm dưới à, Bồ Đầu Nha chấp 6 nè nằm tài 6 thì cái trận này anh em quầy tiền anh em quầy nha thì đó hôm qua mình chỉ có nhận định sư xương xương xương cho tất cả anh em là ba trận thôi mà anh em đã hút full hai trận kia với 6 mã kèo rồi trận này anh em chỉ quà quà thôi anh em quà anh em không thua luôn thì anh em đã hai trận kia anh em đã hút full 6 mã kèo rồi thì mình nhận định những cái kèo mà tỷ lệ ăn cao cho tất cả anh em thôi còn mà cái mã kèo nào mà 5 năm đó, thì mình không nhận định cho tất cả anh em mà không cho nhóm đâu nha còn những cái tới lúc mà có đội hình chính thức á, thì cái đội hình nào cái cái trận nào mà cái tỷ lệ ăn cao thì mình mới đưa lên nhóm cho tất cả anh em còn không có tỷ lệ ăn cao thì mình sẽ không đưa lên nhóm bởi vì nhiều khi mình nhận định trên video cho tất cả anh em có cái trận đấu này nhưng mà tới cái lúc mà có đội hình chính thức á, mình thấy cái kèo tỷ lệ nó ăn 5 năm mình không đưa lên cho tất cả anh em tại vì mình chủ yếu là kiếm lợi nhuận cho tất cả anh em để anh em mình đi xa hơn trong cái cái môn bóng đá này chứ không phải ờ, à, anh em yêu thích cái trận đó thì mình sẽ gửi lên cho tất cả anh em mà gửi thua cũng như không anh em yêu thích mà anh em